cái ngu hành của cái căn nhà cái ngu hành của cái mặt thiền tiền sơn nội ngoại thất hay là cái ngu hành của cái phòng khách là không gian sinh hoạt chung nó được quyết định bởi cái tọa hướng của cái nhà tức là cái mệnh của cái nhà chứ nó không quyết định bởi tuổi của anh chị cái việc này rất là rõ vì tuổi của anh chị chỉ là một cái nhà nó là một cái thực thể nó là một cái đối tượng độc lập và anh chị là cư trú nương ở trong đó cái việc này là làm rất là rõ cái quan điểm không là chúng ta sẽ bị nhầm tưởng là chúng ta bị sai lầm ngay chúng ta bị sai lầm ngay thứ hai nữa là cái điểm thứ hai nữa là cái mệnh của anh chị trong nhà nó còn rất nhiều người còn bố mẹ còn con cái có rất nhiều người mà bản thân là cái quan trọng nhất là như này này là cái ngũ hành đó ví dụ như cái nhà của anh chị là hướng nam đi mà chúng ta sơn cái nhà đấy theo hành thủy chẳng hạn đi xem màu xanh nước biển đi thì bản thân cái màu sơn nó đã khắc với cả cái hướng khí của tiên thiên rồi như thế thì làm sao mà được cho nên ra là chính vì không được như vậy chúng ta phải sơn nhà hay sử màu già nhà là theo tọa hướng cái việc mà sử dụng màu sơn để chúng ta sơn cho căn nhà là làm cho căn nhà đấy nó nó nó nó nó nó, nó vượng lên mà nó không còn bị dầu nữa bản chất là thế còn ai cư trú trong cái nhà đấy thì lại là một vấn đề khác